giờ thì có sao bỏ chút thời gian của của chia nhỏ tao dự thu có giờ chiều tao nè học tám mẹ mẹ của một con đời liên liên thiên nè tao lưu chuyên tao ít xa giờ của đã chỉ chết cho tao dự thu dự thu thì dự chiến tổng tao có có thể dự giờ tôi bỏ Cô sao hay kéo có hay kéo cô luôn 龙知道个龙须呀，龙知道个个头cá老龙骨肉裂骨喽，vì cho kế我龙nó có sai, nếu rong cha cho kế我头个theo cụ ý kế ta, rong cha nó nên ngồi nhà ta lò, thầu mong con theo cụ nhớ我kế lò, nó nó, con chỉ tụi đi ngồi lúc mua cha cụ, lúc mua ta xua trả xua nhà đầu con. Kudo Kudo